Xin kính chào quý vị khán giả đã đến với Squid Game trò chơi con heo ủa cái gì sao ở quên trò chơi con mực chứ trò chơi con mực trò chơi con mực mà mình nghe thấy tiếng nhạc dạo là của ai là triệu phú ta <laughs> à quên cái nhạc hồi nãy mình hát là nhạc của ai là triệu phú mà ta trời cái nhạc nào mới là nhạc nhạc của squid game ta cái nhạc cái nhạc nhìn nó nó hát nó hát sao dịch quên tiêu rồi đó đó đó mấy mấy mấy mấy đâu mình rồi ok à, <laughs> được rồi được rồi rồi ok đúng rồi đó như các bạn đang thấy ở phía sau lưng bọn mình đó chính là squid game trò chơi con mực mấy bạn ơi tên tên tên And. Và đã lâu lắm rồi Hello Team bọn mình chưa có làm video về trò chơi con mực cho các bạn xem Các bạn còn nhớ lần trước Phong có một cái series trò chơi con mực mà Phong mới làm hình như có hai ba tập vậy à Mà Phong đã kết thúc rồi cho nên có nhiều bạn rất là buồn Các bạn kêu là anh Phong ơi làm tiếp đi làm tiếp đi sao tự nhiên dừng lại với anh Đó chính vì như vậy cho nên hôm nay Phong đã tiếp tục làm thêm một series nữa chính là series trò chơi con mực nha các bạn nha Và đây sẽ là mùa 1 nha các bạn Đấy nếu như các bạn muốn có mùa 2, mùa 3, mùa 4 thì các bạn hãy nhớ bình luận cho mình biết nha Và trong mùa 1 lần này thì chúng ta sẽ sẽ có những người như sau đầu tiên Đó mấy bạn có thể thấy vừa rồi chính là đoạn giới thiệu về năm thành viên của trò chơi Squid Game Trò chơi con mực phiên bản Minecraft Đó thì anh em đã thấy là, là lần này là chỉ có 5 người thôi Nhưng mà nếu như những mấy bạn muốn những mùa sau thì có full team luôn bạn hãy nhớ bình luận và để là cho video này đạt đến được à, 10.000 like đi Thì những mùa sau thì mình sẽ bắt đầu cho thêm nhiều người vào nữa nha các bạn nha Đó cho full team luôn nha các bạn Ok và không nói nhiều nữa Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu trò chơi con mực thôi nào các bạn ơi Và hãy đón xem liệu một trong năm người này ai sẽ phải là người dừng lại ở trong cái à, tập 1 này nha các bạn nha Các bạn hãy đoán thử xem liệu Sammy, Simi, Phong Cận, Mr. Dịch hay là Mimi ai sẽ là người dừng lại đây Hãy nhớ bình luận cho mình biết ngay lúc này luôn nha À mà quên nữa bạn ơi Mỗi người chơi chúng ta sẽ có được một anh cameraman chạy theo để quay lại cuộc hành trình của chúng ta Chúng ta sẽ chơi cái trận game này thế nào sẽ có anh cameraman đi theo nha các bạn nha Và bây giờ chúng ta chỉ cần lại đây nè Chúng ta lấy chúng ta mỗi người một cái vé trò chơi Một vé thôi nha Và sau đó chúng ta sẽ bấm vào anh cameraman Và chúng ta sẽ đưa bé vé cho anh cameraman nè à. đó là ngay tức anh cameraman sẽ đi theo mình và quay lại uh, gọi là cuộc hành trình của mình các bạn ơi đó bạn thấy không đó quá là xịn sao con bò cười luôn Ủa, rồi ok rồi Ủa, vậy là mình tôi vậy? Tôi có anh cameraman này đó. Rồi ok bạn ơi, thì bây giờ Hero Team bọn mình ai cũng đã có một anh cameraman để đi theo để quay lại cuộc hành trình rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu nha. Mọi người đã sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. Sẵn sàng rồi đúng không? Rồi ok, bây giờ bọn mình sẽ chia ra mỗi người một phòng nha. Ok, chia ra nào. Ok, ú la la. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi làm nhiệm vụ thôi mọi người ơi. Và bây giờ mình sẽ cùng đến với cả những cái địa điểm có nhiệm vụ nha. Ở trên này thì mình đang có hai địa điểm một này, hai này và một địa điểm nữa là địa điểm thứ ba đấy là chúng ta sẽ làm nhiệm vụ ở khu chợ này sân bóng này và ngân hàng thì bây giờ mình sẽ đến địa điểm gần đây nhất nha mọi người là chúng ta sẽ đến khu vực sân bóng trước bắt đầu trận đấu rồi ok bây giờ mình sẽ cùng bắt đầu trò chơi với mọi người rồi bây giờ anh quặng trò gì đây tìm xe và đi đến sân bóng ô sân bóng sân bóng là ở đâu ta đi sân bóng ở đây đúng không à chấm hồng ok ok đi kiếm xe ô đây có xe máy nè mọi người simi <laughs> racing rồi các bạn ơi thì chúng ta sẽ lại gần đây nè và chúng ta sẽ bấm vào anh quản trò để biết được nhiệm vụ tiếp theo chúng ta sẽ phải làm gì nha các bạn nha tìm xe và đi đến sân bóng ok sân bóng đúng không thì bây giờ mình sẽ phải tìm cái xe uh, <gasps> có một chiếc lamborghini ở bên kia bạn ơi mình sẽ qua đó để lấy chiếc xe lamborghini nha tìm xe và đi đến sân bóng ủa sân bóng là chỗ nào từ từ từ từ xương à đây đây đây đây đây từ từ ui ui có đường tắt có đường tắt có đường tắt này mình đi hướng này hướng này đó những xương bóng xương bóng bên này nè ui sao có nhiều tơ nhện nhở ui được được được ui <laughs> đây đi được nè ui <laughs> đây sân bóng sau đây nè tìm xe tìm xe bây giờ mình phải tìm xe để lên để lên lên lên ôi xe kìa xe kìa ui cái đó không lấy mất tiêu rồi lên ủa cái này hình như cái này hình như cần phải có xăng anh ơi Xăng đâu mình đi Đây rồi đây rồi chiếc xe Lamborghini của tôi Tôi sẽ lấy chiếc xe này quá đẹp luôn Ok Và bây giờ mình sẽ lái chiếc xe đến sân bóng Ê, Ôi chết trời ơi À tôi biết rồi mọi người ơi Cái này là mình cần phải game mod một thì mình mới lái xe được nha Thì giờ mình sẽ chỉnh game mod một để mình lái xe nha các bạn Rồi ok mình lấy được chiếc mô tô nè Bây giờ là mình sẽ lái đến rồi sân bóng Ây à cái xe này của tôi nó bị gì vậy Ôi đâu Nó kẹt vào tường đấy bạn ơi trời, Cái xe này cái xe quỷ này trời, trời, trời. À không sao không Bên kia vẫn còn một chiếc xe Bên kia vẫn còn một chiếc, một chiếc xe Để mình qua kia lấy chiếc xe kia khổ quá cái xe này nó lái nó chậm nó nó bị gì các bạn ơi ok quẹo nè rồi đi thôi đi thôi Ok, đây là bên sân bóng đúng không? Không biết là bên sân bóng này chúng ta sẽ có nhiệm vụ đi lại lên cắm bên em này làm ăn chậm với trừ lương bây giờ. Ok anh em coi bên này coi. Lẹ lẹ lẹ lẹ nào anh em ơi. À, đây đây đây, đi được tắt. Ừ, ui, vậy tới trước đầu tiên hả? Ủa sao thanh niên lái được xe vậy? U là trời. Thôi vậy sao thì cũng là động cơ mà đúng không? Nên thôi mình đi bộ cam caravan hãy quay cả không cảm cực khổ của em là chạy tới sân bóng nè đấy chưa đó, mình phải tới trước mọi người mình không thể để mình thua được đó ủa hình như ủa gì vậy sao mọi người có đây hết rồi à. sân bóng sân bóng à đây đây đây hình như là sân bóng phía này phía này phía này ok chạy vào đây ôi ơi thắt lại ok rồi rồi đi vô sân bóng đi vô sân bóng trời simi quyết định là đi bộ luôn bạn ơi simi chơi lớn luôn ok nhiệm vụ tiếp theo chúng ta dùng cung tên bắn rơi một thẻ trò chơi và sau đó hãy đến ngân hàng à, ok ok có có cung tên không ủa cung tên đâu gì vậy ôi đây có cung tên rồi yeah có có có có có tôi lấy được cung tên rồi ok bây giờ là mình sẽ bắn rơi một cái thẻ trò chơi đúng không ok bắn vào đây nè ôi ui à được rồi được rồi yes ủa sao không thấy nhờ và ừ. cái vé này không ta vé mình vừa rớt nè đúng không ok bắn rơi một thẻ trò chơi sau đến ngân hàng đúng không ui cao vãi chuối ui ui một phát trúng luôn kìa Ôi chúng ơi, rơi rơi rơi rơi thẻ trò chơi, rơi thẻ chơi. Ui, mình có Ờ à, ok mình có một vé trò chơi nào. Ok đoán đoán được một thẻ trò chơi nào. Ok bây giờ chúng ta sẽ đến với địa phận là ngân hàng. Ủa, Ủa lại cao quá. Ôi, Ủa sao trong này không có? Ủa, cái này có phải vé không? Ừ. Vé trò chơi. Ôi mình có rồi. Ok ok ok ok. <laughs> Đó. Yeah! rồi Rồi bây giờ mình sẽ đi đến ngân hàng Ngân hàng hình như là hướng này Đi hướng này thì phải Hình như là bên này bên này Cái xe này khó chạy quá bạn ơi Nó chạy tung tung không à, à Đây đây đây ngân hàng đây rồi Đây rồi thấy ngân hàng đây rồi ngân hàng hơi xa mà sẽ chạy từ đây mình dọc xuống kia luôn á ngân hàng tới nơi tới nơi tới ủa thấy người đâu thấy người rồi hello xin hello <laughs> hello ủa chị đến ngân hàng đây hả đến ngân hàng nó xa vãi chuối bây giờ mình đến sao mình đến được ngân hàng ta ui ủa phong cái xe này ủa phong cái xe đâu vậy ui từ từ ok thôi rồi mình lết bộ đến chỗ ngân hàng mà mình đến rồi nè Đến ngân hàng rồi Ui Trong kia có người Trong kia có người Ui ở đây có, có bảo vệ này anh em ơi Cái này là ngân hàng đúng không Hả? Ok tới ngân hàng rồi giờ làm gì nữa Chợ ngân hàng Ui ngân hàng xa thế oh, no. mình thấy Ui mình thấy sim ra kìa Trời ơi mọi người đang làm gì vậy Mọi người đi nhanh quá vậy Ủa từ từ Ở đây ở đây ở đây nè ở đây nè đúng rồi ở đây ở đây là anh ấy nè nhưng mà bây giờ mình phải tìm anh đó mình phải tìm anh quản trò anh quản trò đâu để vô ngân hàng vô ngân hàng vô ngân hàng Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ vô ngân hàng Ủa, rồi vô ngân hàng là làm gì nữa ta Anh quản trò nè Đổi lấy kim cương Và hãy đến chợ để mua các món ăn sau Gà quay, trái cây, sữa và bánh kem À ok, là mình bấm vào đây để mình đổi hả À, đây đổi được 10 kim cương Rồi ok, bây giờ mình sẽ cầm 10 kim cương này Và mình sẽ lái xe đi đến chỗ chợ đúng không? Khu chợ là khu nào ta? Anh cameraman đuổi theo em nè anh ơi Đuổi theo em nè Trời mình lái xe trong ngầu quá bạn ơi Ôi Trời ơi à, Hello mèo Simi, tôi thấy mèo Simi bạn ơi Ok, đi đến khu chợ đúng không? À đây ngân hàng, ngân hàng này mọi người, ngân hàng đây đây, ngân hàng đây Chính xác đây, nó luôn á Ờ ngân hàng chỗ này, con này đây, đây, ngân hàng, ngân hàng rồi tôi làm gì đây? Đây, ngân hàng trời ơi, ông Dịch vừa mới xong luôn mọi người Đổi thẻ lấy kim cương và hãy đến chợ mua các món U, đổi thẻ lấy kim cương Kim cương, đổi, đổi, đổi thẻ đâu, đổi thẻ Đây hả? Hai thẻ Rồi, ok, hai dọc kim cương, rồi đi chợ Trời ơi, giờ đi đi ngược lại đường chợ đây mọi người Trong này, u mèo Simi này Ôi chim mèo Simi này Ok, ấn vào anh quản trò nhá Anh quản trò hãy đổi lấy kim cương và đến chợ mua các món uh, gà quay, trái cây, sữa và bánh kem Ok, gà quay, trái cây, sữa và bánh kem đúng không? Chúng ta sẽ lấy Ok lấy kim cương này Bây giờ chúng ta sẽ phải ra chợ mua gà quay, trái cây, sữa và bánh kem Ở kia có một chiếc xe bị hỏng các bạn ơi Xe bị hỏng thì làm sao mà chạy được ta Mà sao phong cận có xe xịn sò dữ ta Khổ ghê á mọi người Mình còn nghèo đói mình không có xe nhưng mà khổ Thế này đúng là biểu hiện của một người giàu và một người nghèo chơi game nó khác biệt thật vô cướp ngân hàng hả? Thấy vậy? À anh bọn trò nè Ok được rồi à, đổi thẻ lấy kim cương hãy đến chợ mua các món đồ à, gà quay trái cây sữa bánh kem gà quay trái cây sữa bánh kem ok gà quay à, ờ, đây đây đây đây đây đây ok ok <laughs> trời đi bộ đúng mệt luôn á trời gà quay trái cây sữa bánh kem ok cái chợ đúng không chợ là nó ở đâu ta chợ là ui phải chạy ngược lại trời ơi trời đó ờ, hello anh từ từ ha đây đây đây đây bên trong bên trong bên trong này bên trong này anh quản trò em phải làm gì đây Đổi lấy thẻ kim cương và hãy đến chợ mua các món sau Gà quay, trái cây, sữa và bánh kem À, mình sẽ lấy được 10 kim cương Ôi chạy chạy chạy em kim cương Rồi, ok Gà quay từ từ làm lại nè Gà quay, trái cây, sữa và bánh kem Rồi, đi ra Ôi, lụm được 10 kim cương luôn Rồi, bây giờ mình phải đi tới chợ Chợ là hình như nãy mình thấy bên này nè chú tao racing boy, Việt Nam racing boy Thích mày gọi chú tao racing boy, Việt Nam racing boy Gọi cần hội để tao nói we are racing boy đây đây đây, đây. thấy chợ rồi thấy chợ rồi đây đây thấy chợ rồi hình như khu này là khu chợ nè ok ủa mà khoan hồi nãy anh kêu mình mua gì mình quên rồi ta hình như là có trái cây đúng không hình như mình nhớ là có trái cây thì phải ok mua trái cây nè tiếp theo nữa là gì ta ờ, coca đúng không ủa khoan phải coca không ta hình như là coca đúng rồi coca coca gà quay trái cây sữa và bánh kem à ok là mình bấm vào đây để mình đổi hả hình như là coca đúng rồi coca coca uh, trái cây à coca nè rồi à, tiếp theo nữa là bánh kem bánh kem ok bánh kem Ủa, đâu rồi đâu rồi bánh kem rồi đây bánh kem mua bánh kem à, bánh kem rồi gì nữa nha hình như là gà quay à đúng rồi nhớ rồi nhớ rồi gà quay gà quay trời ơi mình quá xịn các bạn ơi ok ờ, rồi, rồi, rồi. anh anh anh quảng trò nè từ bấm vô người anh quảng trò coi à, mua đồ ăn xong hãy đi đến địa chỉ sau x là hai bốn mươi z là sáu năm mươi ô X240 Z650 đúng không 240 650 ok à, Để mình bật cái này lên coi để mình xem nè Vậy là mình sẽ đi thẳng về hướng này Anh cameraman ơi anh đi theo em nhanh lên em không có đợi anh đâu nha anh Trời anh chậm chạp quá à Ô Simi tới luôn rồi các bạn ơi Ok ok quẹo quẹo quẹo quẹo à, Nhanh lên cố lên cố lên cố lên cố lên Mình mình mình phải đi đến đến đó sớm hơn Trời ơi đây chợ chợ là khu đầu kia đúng rồi cái khu mà mọi người thấy không Đó cái khu mà có cái màu đỏ cái sọc sọc á đúng rồi chợ đó Đây chợ chợ Đây rồi đâu rồi đâu rồi à, anh còn chờ anh còn chờ ơi đâu rồi mua cắt món là sao ta có mọi người mua gì vậy đây đây hỏi hỏi anh còn chờ ui quá trời người luôn nè anh còn chờ người bơi nè mua đồ ăn xong hãy đi đến địa chỉ sau rồi mua đồ ăn hả mua đồ ăn đâu mua đồ ăn bao giờ mua đồ ăn hả đồ ăn đồ ăn ai đồ ăn một hai ba mua hết luôn mọi người x hai bốn mươi z sáu năm mươi x hai bốn mươi từ từ mà sẽ ghi lại Ủa 240 hơi nhiều nha Ủa đây đây gì đây đây đây, đây, đây. 240 trời trời sai vậy Trời ơi ông Dịch Ông Dịch có gì? Ủa Ở bên này có mấy người bán đấy các bạn ơi Gà quay trái cây sữa và bánh kem Gà quay Ờ, sữa đâu đây hình như sữa đây đúng không Mew ok mua một sữa nè ok đã có một sữa ô từ từ trời mình dùng bớt cái sữa mình đâu rồi à đây đây đây mày quá thì tưởng có ai lụm mình ra mình phải đi đấm nhau đòi sữa anh em ạ ok đây gà quay trái cây à đây trái cây đều trái cây đều gà quay trái cây có bánh kem và gà quay hai món đó ok chúng ta thiếu hai món đó ờ, gà quay trái cây sữa và bánh kem ở đây không có nè gà quay trái cây ờ hình như à thứ kia ok thứ kia là gà quên mất trời ơi, mình ngu thế này gà quay trái cây sữa bây giờ chúng ta thiếu bánh kem bánh kem bánh kem đây bánh kem ok chocolate ok đủ rồi rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với cả một cái địa điểm mới thôi anh em x hai bốn mươi z sáu năm mươi mà bây giờ vấn đề chỗ là mình chưa có xe anh em ạ khổ quá ở kia ôi ở kia có một cái xe ở kia có một cái xe mình mình, mình thấy một cái xe một cái xe có một cái xe rồi trời ơi lum lum lum lum lấy cái xe này chúng ta sẽ đi đến chỗ đến đến đích nó sớm nhất anh em ơi ok anh em ơi chúng ta đã có xe rồi chúng ta có có xe rồi từ từ xe này xe này làm sao để để để, để chạy đã anh em làm xe để xe này để chạy à ok chúng ta cướp được xe không cận rồi cướp được xe rồi <laughs> uh, sữa trái cây bánh kem sữa trái cây bánh kem mọi người mua xong ăn xong hãy đi đến địa chỉ sau x 240 z sáu năm 650 x mươi ở cái đi đào vào là nghe hơi bẩn nhưng nghe hơi chơi như chơi xấu vậy á nhưng mà mình không có biết nhìn thật mọi người ai bạn nào biết chỉ cho sim tọa độ nhìn sao được không tức là mình biết là cách y giác là ba cái cái cái ờ, gì ra ba cái gạch rồi nhưng mà mình nhìn không đúng chính xác được á mọi người nó cứ ôi dịch ôi dịch đi xe xe máy nè oh my god mình mình phải tìm ai bán gà quay trái cây bánh kem nè đây đây mình có một ổ bánh kem nè đó bánh kem rồi rồi mình tìm được bánh kem rồi tiếp nữa gà quay đâu này không phải anh này ủa anh này không phải luôn chú ơi gà quay là con này phải không chú rồi gà quay nè gà quay trái cây đâu từ từ từ từ trái cây trái cây anh ơi anh có bán trái cây không vậy ờ, sữa đây sữa đây sữa rồi anh có bán trái cây không anh ơi à, đây đây đây trái cây đây rồi xong vậy là mình đủ rồi đó bây giờ mình phải đến địa điểm là địa chỉ là à, 240 650 rồi bây giờ mình sẽ đi theo coi chắc là mọi người đã đi trước mình rồi ok rồi 650 650 là hình như quẹo đây À đây đây đây thấy rồi thấy rồi Yeah yeah yeah yeah Ok đúng đường rồi đúng đường rồi Mình thấy anh quẹo trời kìa bạn ơi 240 Ok 240 chỗ bạn này Z650 Ok chúng ta sẽ phải đi lên lối này em ơi Z650 từ từ Mình đang đến trước Mình đang đến trước Mình đang đến trước 650 Ok mình đến nơi anh em ơi Đến đây <laughs> Ok mình đến trước phòng cận luôn anh em Ok À đây rồi đây rồi đây rồi trời ơi thì nó nợ đây má ơi nó là cung đường này thôi chà Ủa gì đây hình như khúc này à khúc này mọi người đang bên kia kìa mọi người đang bên kia kìa ồ thấy rồi thấy thấy thấy ế thấy rồi nha thấy rồi nghiêng mọi người đang làm gì vậy ok bấm như người quản trò nè à, hãy đưa đồ ăn cho đầu bếp để kiểm tra nếu như đúng bốn món thì hãy vào trong sai thì phải mua lại à ok để bấm xem coi là mình là đang có là coca nè bánh kem trái cây với là gà quay nè ok để xem thử nha Ờ, gà quay, yeah, gà quay đúng Ok, gà quay đúng rồi nè Trái cây đúng rồi nè Ủa, sữa hả? Chết rồi, cái này là sữa chứ phải là coca mấy bạn ơi Mình mua nhầm coca rồi Trời ơi bạn ơi, mình cần có sữa mà mình mua nhầm coca Trời ơi là trời, khổ ghê luôn á Bây giờ phải phải phải phải quay lại chợ nè Anh cameraman đi theo em anh Ok, Trời ơi, tôi khổ quá mà Không hiểu sao mà tôi lại mua nhầm được luôn á bạn ơi Ok, thôi mình lái xe lại lại chợ vậy Bây giờ Hãy đưa đồ ăn cho đầu bếp để kiểm tra nếu đúng bốn món thì vào trong sai thì mua lại ok Ok đúng bốn món một hai ba bốn này một Ok hai Ok ba Ok bốn Ok mình đã đủ bốn món này em ơi Rồi Ủa À gà rán Trời ơi Mình nhớ gà rán rồi Trời ơi, rồi trời ơi chạy về mọi người ơi. <laughs> không biết không biết sao có bị lạc không ta. Trời ơi mình không có xe, mình không có lái xe được. Oh, trời ơi, giờ phải đi ra chợ mọi người. À bên đây bên đây bên đây bên đây thấy rồi thấy rồi. Qua bên đây qua đây mua đồ mua đồ nhanh lên nhanh lên nhanh lên. Tôi cần mua đồ tôi cần mua đồ. À, anh anh bán nước anh bán nước anh này đúng không? Sữa đúng không? Ok mua sữa. Rồi rồi đúng rồi đúng rồi. Phải mua sữa phải mua sữa bạn ơi. Gà đâu ta? Cho con xin con gạt bay đi. Đây rồi đủ 4 món Xong Ê anh Dịch Sao anh cho lấy chậm xe của em Đi xuống Yeah dạ. rồi xong dịch lấy xe của mình các bạn ơi Đất tiền cho ông lấy xe của mình rồi Mình không lên được Trả xe cho em dịch ơi yeah. Dạ. Trả xe đây Trời ơi ông lấy xe của mình mất tiêu rồi các bạn ơi Cay quá à Ok ừ, thôi mình đi bộ hả giờ biết sao Không sao sao mình đi bộ thì bộ đi bộ Không sao sao cố lên cố lên ông lấy xe của mình Đi về <laughs> Trời ơi là trời Ok đi thôi đi thôi ok ok ok hình như là đúng chỗ này nè mình thấy chỗ này quen lắm mấy bạn ơi hình như là đi xuống đây sau đó là đi xuống dưới kia đúng rồi đi dưới kia đúng ừ, đúng đúng đúng đúng đúng trời ơi thấy chưa cần gì xe bạn ơi Ôi, ông dịch đang sau lưng mình kìa bạn simmy cũng đang sau lưng mình luôn trời ơi mấy người này chạy nhanh vậy trời cái xe xong cái xe sao mình thấy không có ai chạy hết vậy <laughs> trời ơi là trời ok lại đây lại đây bấm vô người quản trò ủa sao cái xe không thấy ai chạy vậy ủa cái xe hình như dịch tàn hình trên xe luôn ấy gì vậy ok rồi bấm vô người quán trò nè à, ok bốn món đúng không để mình xem coi à, đây sữa rồi ok đúng yes đúng đúng đúng đúng ok vậy là mình chọn đúng rồi bạn ơi mình mua đúng rồi nha đúng bốn món rồi nha ok giờ kiểm tra đủ này đủ món rồi nè đó giờ làm gì đây giờ ăn hết đồ ăn hả hiện tại là có hai ba đường Oh my god Trời ăn chỗ này trông béo phì quá mọi người Tức là sao cũng qua đây rồi Ok Rồi tiếp theo mình sẽ bấm vào người quảng trò à, Hãy ăn hết 20 phần cơm sườn Lấy lá cờ và đi theo đường màu đỏ À ok, ăn hết 20 phần cơm sườn Trời, ăn hết cái đống này Nguyên từ hè dãy này qua kia luôn hả Nhiều nhiều vậy Rồi ăn thôi, ăn thôi Một nè, hai, ba Ok, mình đủ bốn món rồi luôn nha mọi người Ok, rồi bia vào bên trong rồi chúng ta anh còn trò này Hãy ăn hết 20 phần cơm sườn Lấy cờ và đi theo sườn đỏ đúng không Ăn hết 20 phần cơm sườn Xong rồi lấy cờ và ăn hết đúng không ok đi được này một này hai này ba này bốn này năm này sáu <laughs> bảy tám chín ôi ăn long thang mười trời ăn nhiều vậy ba ba đường ra một đúng mất rồi kìa ok ok nhắm Trời ơi, đừng vậy chứ Rồi ờ, đó anh quản trời, trời Ăn là nghề của em anh ơi dạ. À, là, hãy ăn hết 20 phần cơm sườn Lấy cờ và đi theo đường màu đỏ Ồ, ờ. oh. cơm sườn, từ từ cơm sườn À, à, cái này giống nhau Ôi ơi, nghề của mình mấy bạn ơi Ôi, được ăn mấy bạn ơi Có lộc ăn rồi, lộc ăn đến rồi Lộc ăn đến rồi, mình vui quá Cuốn lên, cuốn lên, cuốn lên Còn mấy phần cuối cùng ui hình như là ông dịch ông dịch ông tàn hình luôn các bạn ơi ông dịch ông tàn hình đúng rồi ok ăn nè rồi hết 20 phần ok lấy lá cờ lấy lá cờ màu xanh lá cờ màu xanh của mình chết ở chết mình lỡ đập lá cờ luôn rồi ôi đồ đồ lá cờ của tôi đâu tôi lỡ tôi đập lá cờ rồi bạn ơi chết tôi luôn rồi ở à, đây đây lá cờ đây lá cờ đây ok lấy lấy lấy rồi cái lá cờ hình thật thật ra nó là cái cây dù nha các bạn nha ok lá cờ màu xanh của mình chạy nhanh lên cameraman ơi chạy chậm quá vậy nhanh lên nhanh lên em phải giành chiến thắng tìm được rồi Ui Ui về nhà về nhà về nhà Về nhà Từ từ Mờ Mờ lên Mờ về nhà đâu Nhà đâu 19 20 Ok mình ăn hết 20 phần cơm sườn rồi Ok Xong rồi bây giờ làm sao để lấy cái này ta Ủa đến rồi đấy Ủa Đến đây ta bây giờ làm sao mình lấy cái này À lấy cái cờ lấy cái cờ Ok lấy cái ô lấy cái ô chạy chạy chạy chạy Mình lấy luôn mình lúc được cái ô đấy em ơi chạy chạy chạy lục được cái ô đi theo mũi tên màu đỏ đúng không ok chúng ta sẽ đi sang bên này ok mình đang dẫn đầu mình đang dẫn đầu anh em ơi <laughs> mình dẫn đầu mình còn đi bộ nữa chứ rồi ok đi đi thẳng tiếp mọi người ạ ok ok rồi tiếp theo là cái gì đây cái gì đây tôi chắc chắn tôi không thể thua cái trận đấu này được mọi người không thể thua được ok rồi lần đầu tiên gọi là quay video chơi trò chơi sờ quýt game mà mình được ăn rất là nhiều luôn ăn cái này là không ốm luôn rồi ủa cái cờ màu hồng tôi đâu ai lụm cái cờ màu hồng nữa rồi vậy thôi tôi sẽ lụm cờ của camui cố lên cố lên tại sao mình lại lụng cái ô màu hồng nhỉ kỳ lạ thế đấy ok anh em không sao chắc là mình mình mình mình đi đi lộn màu nhưng mà mình lấy cái ô màu hồng được rồi tí nữa thì thế vậy là bà me me bà ấy sẽ không lấy được cái ô của bà ấy đâu <laughs> bởi vì mình đang lụng cái ô màu hồng rồi em ơi lụm cái cờ này đó rồi bây giờ lụm cái cờ đi theo cái đường màu đỏ đi theo cái đường màu đỏ để lên để lên để lên ôi là trời à quẹo qua đây quẹo qua đây ế ủa sao giống như nó dắt mình đi vòng vòng vậy ta cố gắng lên cố gắng lên cố gắng lên ít ra thì mình cũng phải được hạng nhì hoặc là hạng ba mình không thể nào để cho mình là hạng chót được đội thứ này đúng không nếu như mà mình hạng chót á thì mình sẽ bị loại ngay tập 1 luôn bạn ơi mình không muốn như vậy đâu ok rồi mình sẽ đi theo hướng này nè đáng lẽ là nếu như mình có cái xe thì mình sẽ đi nhanh hơn các bạn ạ à. nhưng mà do hồi nãy ông dịch ông đã trộm cái xe của mình rồi chứ mình không có xe để mình đi Ai, ok đi về hướng này rồi sau đó là đi thẳng xuống dưới đây à đây đây có dấu mũi tên nè may quá nó có dấu mũi tên nó chỉ đường cho mình ba đây có hướng chị có hướng chị mọi người có hướng chị về nhà về nhà tôi thôi đừng tắt về nè đấy có mấy cái dấu mũi tê chỉ nè tắt luôn <laughs> thì tới cái dù rồi Ê, tao Remy là người cuối cùng nhưng mà cuối cùng em là người tìm đầu tiên mọi người khôn ha ok hôm sau cả mình đang hơi dặn lại một tí nhưng mà mình vẫn ổn đúng không ạ đúng không anh hai anh em miễn là mình thắng đúng lần là được ok chúng ta đang đi rất là đúng đường từ từ có khi nào thì nó phong cận nó lụm cái xe nó chạy trước mình ta nhưng mà do hồi nãy ông dịch ông đã trộm cái xe của mình rồi chứ mình không có xe để mình đi ok không sao chúng ta đi theo đường màu đỏ ok rồi cố lên cố lên cố lên ủa sao xa thứ người ta ủa cái này thì thi chạy marathon hay là thi chơi squid game ấy ôi rồi ôi giờ mình thấy có rất là nhiều mũi tên mọi người ạ đó mũi tên uh, ngang phải trái chiều có hết trơn á đó. đó chúng ta sẽ tiếp tục Ồ, vậy là mọi người chắc đi vượt xa mình lắm luôn á mọi người Trời ơi à, Cảm giác đi sau cùng, cảm giác cô đơn luôn quá trời À, mình thấy có mũi tên ở trên đường kìa Ồ, mình thấy có mũi tên trên đường nha Rồi, ok, hiểu luôn Wow, ai lại có thể gọi là suy luận ra được tài tình như vậy nha Chỉ có thể là mình thôi Mình thì là thông minh mà Trời ơi Tôi chạy từ nãy giờ tôi mệt lắm luôn rồi các bạn Cái kiểu này giống y hệt như là chạy marathon luôn các bạn Từ nãy giờ là mình chạy Ôi me me, me me trang gian, me me chơi leo lâu Leo leo qua hàng rào bạn ơi Me me trang gian, trời trời chơi cái gì kỳ vậy Ta chơi ta chạy đúng đường, còn này bà chạy bà leo qua hàng rào luôn bạn ơi Hình như là Sammy ở phía sau mình Vậy trước mình là Phong với Vịt thôi Vậy là mình đang dẫn đầu mọi người ạ à. mình không dẫn đầu nên mình dẫn thứ ba nha Ok, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên Chúng ta đang về đích ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi Và Mr. Vịt sẽ là người chiến thắng Đường đến nhưng ngày vinh quang không còn xa Dù dấu đỏ rất xa Ok, ok, anh em, gần đến nơi anh em cái mũi tên nó cứ chỉ liên tục mà mình không biết mình có về được nhà không ờ gần rồi nè ồ ồ ồ <gasps> thôi kệ đi cũng đâu có cái cũng đâu có cái uh, gì ta đâu có nội quy nào cấm là không được leo rào đâu thôi mình bắt trước me me mình leo rào luôn các bạn ơi ok leo đây <laughs> ok ok mình thấy anh quảng trò rồi <laughs> chạy ra chỗ quảng trò là là được đúng không ok chạy lại ảnh chạy lại ảnh cố lên cố lên ủa me me đâu à me me đi đâu vậy ngay đâu vậy ok bấm cho người quảng trò nè dùng kiếm phá tơ nhện và sau đó đi đến đích cắm cờ ok dùng cái kiếm đúng không phá tơ nhện đập đập đập ok rồi mình cái này là mình phải phá tơ nhện nha bạn nha mình cái này mình mình phải phá tơ nhện để mình đi qua các bạn ơi cuốn lên hình như là dịch đã vượt của mình thể sáu bạn ạ à. ồ ồ mình phải lấy đây đây rồi rồi, rồi. Mình sẽ làm cái đường của mình nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh ui Tôi đang mở ống tên rồi nè Anh quản trò hãy dùng kiếm phá tơ nhện và đến đích cắm cờ Ok Chúng ta sẽ phải dùng kiếm phá tơ nhện và đến đích cắm cờ đúng không Ui ôi nó xa vãi chuối anh em ơi Nó xa vãi chuối chém hết từng này chắc là tôi mẻ kiếm anh em ơi ok ok thôi sao sao chúng ta đang đang đang, đang đúng theo quy trình anh em ạ chúng ta vẫn đúng theo quy trình và chúng ta đang tiến đến cả vạch đích rồi cố gắng lên cố gắng lên ủa bên kia là ai vậy ta mình thấy có người đào ôi sammy trời ơi sammy đào ở bên cạnh mình các bạn ơi không được không được không được mình không thể nào để sammy vượt của mình được trời ơi kiểu này là không được rồi không được rồi không được rồi mình phải qua mình phải qua mình phải cố gắng qua không được không được đúng à làm ơn tôi đi phòng đào nhanh quá à. no no way no way no way em nhớ bài bài toán của thỏ và rùa không ngày xưa đấy thỏ sẵn sàng chiến thắng rùa nhưng mà chỉ vì là gọi là ngông nghênh hiểu không chủ quan thế là làm ngủ thêm một giấc ư ừ, đấy thế đã thôi rùa nó vượt lên như thế thì chết mình phải cố gắng cố gắng ok ok ok ok ok mình đang gần về đích rồi mình đang thấy thấy thấy đích ở trước mặt anh em ơi chúng ta đang thấy đích ở trước mặt chúng ta sẽ là người giành giải nhất chúng ta sẽ là người giành giải nhất ok phải làm gì đây được dùng kiếm phá tơ nhện giờ đi đến đích kiếm đâu kiếm đâu ủa mình đâu có cần dùng kiếm đâu mọi người ôi trời <laughs> phong cận Ok, mình không biết là phong cận đang làm trò gì nhưng mà mình đang gọi là để tiến đến với đích. Chúng ta sẽ cắm cờ ở đây. Chúng ta sẽ cắm cờ ở đây vị trí đầu tiên top 1 của Mr. Vịt. Chiến thắng. Yeah! Uh! Ôi mẹ mẹ đứng top 2 à? Ôi mẹ mẹ cầm cờ gã mui kìa mọi người. Ok, trời ơi, người đẹp trai nhất hôm nay Mr. Vịt đã giành được chiến thắng anh em ơi. Ui. Chỉ cần chỉ cần gọi là simi giày cuối cùng mà coi như chúng ta thắng rồi. Ok, rồi đặt. Rồi chạy qua. Hơi. Màng rồi <laughs> Nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ tơ nhẹ tơ nhẹ tơ nhẹ No ờ, Anh cameraman thay đổi theo em nè Ok cố anh lên cố lên sao mình sau lưng mình nè Sao mình sau lưng mình Ê dạ dạ Thấy dạ cắm cờ nè Yeah sao vậy luôn á hả Trời đất ơi em này mà Oh my god Rồi sao Vượt qua rồi vượt qua rồi Ê khoan từ hình như me me trang gian để từ alo alo me me ơi đề nghị bạn quay trở lại đập tơ nhện bạn đã chơi ờ, phạm luật rồi nha bạn vượt qua tơ nhện của người khác nha người ta đập tơ nhện sắp mặt rồi bạn chơi gì kỳ bạn quay lại nhanh lên quay lại nhanh lên thì simi quay lại là simi thắng bạn bây giờ mẹ mẹ không đặt tới nhện anh ơi ơi nè nè nè nha nè nha người ta để anh quản trò anh quản trò nói rõ ràng là phá tơ nhện rồi đi đến đất nha đập cái cái cục cục của bạn ra ngay ngay nhanh lên ủa gì vậy me me không phá tới nhện me me trang giang me me chế phẩm lực ok để dịch lên top 1 nè vậy là dịch top 1 rồi đó ờ ủa vậy ủa vậy tôi tôi sao đây đây đây đây sammy là sam sammy là top top top top top top ba ok rồi okay. số 3. Trời ơi, các con top 3 trời mà ăn gian là nhận cái kết đắng đó mọi người. Cái là nó nó ăn ra là mình thấy nó đến mình rõ ràng mình đi đầu dựng mình quay lại mình thấy nó đứng ngay sau lưng mình mà lúc mình quay, lúc mình quay lại cả một cái chặng đường dọc mình chạy mình đâu thấy đứa nào đâu. anh biết mẹ mẹ chơi kiểu nào đúng không anh? Mẹ mẹ chơi mẹ mẹ leo leo hàng rào á nè. Trời ơi. Trời ơi nó chơi. Simbi bây giờ mới tới nè. Ủa Simbi là gì vậy? Simi, Simi hình như sim Simi chưa chưa phá tao nhận, Simi chưa phá tao nhận trời ơi. Sao không? Mẹ tôi đang tới cắm cờ, Sim tới nói nhỏ tôi nè. Ủa Sam ơi, chị đang ở đâu vậy? Em đang trộn quậy thức ăn nè. Trời ơi người ta ok rồi, đây tôi quăng tôi quăng cái lá cờ cho me me nè để tới me me quay lại cắm cười quá sim tôi vừa đang đà đang đập tơi nhện với tôi thấy sim nhông nhông đi lên sim đi lên tiếp kìa <laughs> ok dịch top một không top hai <laughs> sam top ba mũi tên vẫn vậy mà phong bạn luôn là bởi vì mình giật mất cái xe <laughs> anh giật anh giật xe của mình anh chạy bạn ơi ủa sim ờ. cờ cờ cờ đâu cờ đâu ủa cờ đâu ủa lấy đâu vậy trời ở đằng sau á ở ở chỗ hồi nãy ăn ăn mấy dĩa cơm sườn nó có mấy cái lá cờ cắm xi dưới đất các bạn không lấy hả không tôi đi thẳng luôn trời ơi là trời tôi đâu muộn đâu trời rồi xong luôn rồi rồi xong luôn rồi xong luôn nãy mà nãy mà tôi ảo tưởng tôi tưởng tôi là người đứng đầu chứ thật là ảo tưởng ok và như vậy anh em đã thấy thì uh, theo như kết quả simi <laughs> simi còn chưa lấy lá cờ của simi dài nữa em thì đây chính là lá cờ tôi lấy nè lá cờ rồi ok Vậy là bây giờ á là đã có là chúng ta đã thấy được là Mr. Dịch top 1 Phong Cận top 2, Sammy top 3, Sim à, gì à, Me Me là top 4 và cuối cùng Simmy không là top. Simmy. Simmy còn quên lấy lá cờ luôn. Có nghĩa là Simmy là người đã bị loại trong màn 1 này. Xin chia ừ. buồn cùng Simmy. Simmy liệt phù si. Tôi thấy Sim đi lên lá cờ, Sim đập tơ nhện gì nhanh vậy? Sao ai ngờ đó tôi thấy Sim đi băng băng đi trên vui luôn em muốn biết sao tại ờ. là đi đi đi đi đi bằng phong với với với với chị đã vật rồi xong đi thiếu món xong rồi chạy bộ tới chợ nữa trời ơi trời ôi trời ơi ok thời luôn bạn hồi nãy đúng quế luôn á mình dựng cái xe đó mình vô mua đồ mình ra thấy ông vịt leo xe mình chạy cây dễ sợ rồi ok vậy là anh em cũng đã biết kết quả trong trận đấu lần này người thua cuộc đó chính là mèo simi Vâng, và mèo Simi đã phải gọi là tạm biệt chúng ta ở trong tập 1 lần này Xin chia buồn của mèo Simi Hy vọng rằng là... À, mèo Simi à. à, à. <laughs> hy vọng rằng là dạ, thôi không sao thôi không sao cả bạn ạ à. hy vọng rằng là trong mùa 2 của chúng ta thì chúng ta vẫn sẽ gọi là gặp được mèo simi trong mùa 2 nha ok không sao chúng ta cùng nhau tạm thời là à, gọi là tạm biệt Simi trong mùa 1 và hẹn gặp lại Simi ở mùa 2. Và mấy bạn thấy gọi là trận đấu vừa rồi như thế nào, có gây cấn hay không thì các bạn hãy nhớ bình luận lại xuống bên dưới cho mình biết nha. Và nếu như anh em muốn mình làm tiếp tục tập 2 thì các bạn hãy nhớ bình luận lại cho mình biết luôn và để lại video này được à, khoảng 10.000 like nha các bạn nha thì mình sẽ làm tập 2 nha các bạn.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 Bye bye.